Không bây giờ là khỏi chấm luôn Em thấy anh anh ôm Phi Nhung ra nhảy là biết khỏi chấm rồi Em có biết là ngày xưa hai người này yêu nhau không? Ai nói <laughs> à. Anh Quỳnh có thể có yêu thầm chị cho chị không có nha Ồ, Con gái nói có là không no. Con gái nói không là có à, đâu không, không,